chào anh em nhé tiếp tục cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu mà hàng độc quyền ở bên tôi đấy cái bộ tài xỉu này thì là anh em đã theo dõi rồi anh em cũng đã biết cái hiệu quả của nó khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em sử dụng cái bộ này anh em đi lắc thì là nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nó biết tài biết xỉu đấy, thậm chí là nó có biết anh em còn có thể là giữ được tài giữ được xỉu đấy, nó đi theo ý muốn của anh em được 7 80 phần trăm 7 80 phần trăm thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, bộ hột tài xỉu 2020 hàng độc quyền ở bên tôi anh em nhé Đấy, thì cái bộ hột này nó là hoàn toàn không tang Đấy, nhất là không tang thứ hai nữa là nó được nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột tài xỉu thường mà có ví dụ bộ hột tài xỉu bảo bộ hột tài xỉu uh, ờ, 5 năm bộ hột tài xỉu ờ, nghiêng tài nghiêng xỉu Đấy, thì anh em có thể lắc được tất cả những cái ờ, thế hột đó vào trong cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy thì uh, khi mà anh em chưa cần những cách lắp của tôi chưa cần những cách lắp giữ tài giữ xỉu thì là anh em uh, lắp bình thường cái bộ hột này thôi thì là ờ, nó sẽ đi cho anh em là chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy thì anh em lắc đều tay thì là cái tỷ lệ ra bảo của nó rất là cao nhá đấy. thì là chỉ có cái bộ hột tài xỉu này bên tôi mà anh em có thể lắc được như vậy thì anh em sẽ thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy bảy tám phần trăm đấy thì bộ hột này nhất là không tang không tang là như nào thì không à, tang là khi mà anh em đến sân chơi à, khi đến sân chơi này anh em à, thử nước muối đấy, nước muối nổi đúng không nước muối nổi người rẻ nước muối nổi Đấy, dọi đèn nha anh em đây rất là trong đúng không anh em đây. Đó. Đó nói chung là cái bộ hột này khi mà nào mà anh em lấy hàng hay là anh em lên cơ sở anh em à, test hàng thoải mái nhá đầy đủ tăng tích của nó à, cái cuối cùng đó chính là nam châm Đấy. khi mà anh em đến sân chơi thì không thể nào thiếu được khi mà anh em uh, lắc thì là có bộ hột của anh em thì là phải qua được tất cả những cái tăng tích này thì anh em mới được chơi nhá Đấy. thử nam châm này không hít này dọi đèn thì là trong suốt này Đấy nước muối thì là phải nổi 100% nhá không lập lờ hay là không uh, nửa vời thì là bộ hột của anh em nó đạt hiệu quả để cho anh em chơi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em cái bộ hột tài xỉu này đấy, lắc thì uh, lắc cái bộ hột này anh em lắc bình thường thôi là cái tỷ lệ của nó ra tài ra xỉu đấy, đang tài ra xỉu này đấy, chén này thì tài rồi này đó tiếp tục như vậy thôi đấy cứ như vậy thì là anh em có chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em nhá khi mà anh em đi lắc đây là cái bộ hồ tài xỉu mà nó là hàng độc quyền với tôi nhé độc quyền anh em nhá đó Đấy, chén này thì nó đứng một chén xỉu này thì nhưng mà chén sau thì chắc chắn rồi nó sẽ lên tài cho anh em chứ không bao giờ đứng ở chén xỉu nữa đó đúng không anh em đấy thì uh, còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này nữa thì khi nào mà anh em nhận hàng hay là anh em đến cơ sở thì tôi sẽ đến cơ sở anh em ờ, mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu này mà cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó Đấy, đây là cái cách lắc mà nó hiệu quả nhất cho anh em đi khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhá Đấy, đây là cách bịp tài xỉu mới nhất 2020 này dành cho anh em làm tay cái rồi tôi sẽ giữ tài cho anh em này đang tài đúng không giữ tài cho anh em này ba bốn năm này tiếp tục giữ tài cho anh em này tiếp tục vẫn là ba bốn năm này đấy hai bốn năm này hai năm sáu này đấy, trái này thì nó về xỉu về xỉu thì tôi giữ xỉu luôn cho anh em nhé một ba bốn này một hai bốn này một hai sáu này 226 này 246 này đấy, chén này lên tài đấy thì chén này lên tài rồi thì là anh em đấy biết được hiệu quả của nó đấy, anh em đi lắc thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em 7 80 phần trăm như vậy đấy thì video này tôi làm đến đây là hết anh em xem video nhớ đăng ký kênh chia sẻ đấy, anh em uh, muốn được tư vấn về những cái đồ chơi tài xỉu hay bầu cua cờ bạc hay là tất cả những cái đồ chơi về cờ bạc thì là anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là zalo đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em video này sẽ làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em